và kết hợp với cảm biến vân tay Touch ID cho phép mở khóa máy chỉ bằng một nút chạm. Bàn phím là dạng bàn phím canh bướm thế hệ thứ hai có độ này tốt, check bát rộng hơn do cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng. Màn hình được trang bị màn hình Retina cho hình ảnh hiển thị cực kỳ sắc nét, tươi tắn và trung thực, lý tưởng cho thiết kế đồ họa và chỉnh sửa ảnh. Loa được kết nối trực tiếp với nguồn điện của hệ thống cho phép khuếch đại âm thanh lớn hơn, cho âm thanh trung thực và sống động